Chào mừng tất cả mọi người đến với Yêu Kiều Podcast Yêu trong chữ tình yêu còn Kiều trong chữ Việt Kiều Và hôm nay thì Hằng rất là vui khi mà được nói chuyện với cả chị Linh từ một nơi khá là xa so với Berlin Và rất là cảm ơn chị đã dành thời gian để mà nói chuyện với em hôm nay Chắc là trước hết thì chị có thể gửi một vài lời chào đến mọi người đang nghe podcast được không ạ? Ờ, xin chào các bạn đang nghe podcast. À, xin chào Hằng. À, lời đầu tiên thì mình, ờ, xin tự giới thiệu, mình là Linh. À, mình năm nay sẽ 30 tuổi, sinh năm 1993. Ờ, hiện mình đang sinh sống và làm việc ở Đức, mình ở Đức được 6 năm rưỡi rồi. Ờ, bản thân mình thì cũng khá là quan tâm đến chủ đề, ờ, mental health, tức là sức khỏe tinh thần và khi biết Hằng có dự án như thế này thì mình rất là hứng thú và đã quyết định tham gia cùng với Hằng. Ừ, rất là cảm ơn chị đấy. Cho em, à, tò mò một tí là không hiểu vì sao chị lại lựa chọn nước Đức mà không phải là một đất nước khác để mà đi du học? Thật ra là câu hỏi này thì 6 năm rưỡi vừa rồi, kiểu như là, gặp ai cũng hỏi ấy, người ta cũng hỏi mình ấy. Thì thật ra là chị đã học tiếng Đức từ năm 2013 rồi, nhưng mà hồi đấy là học, kiểu, cho vui thôi ấy. Ờ, thêm một ngoại ngữ nữa, hồi đó thì chị đã học tiếng Pháp rồi, nhưng mà hiện giờ tiếng Pháp của chị thành số không rồi. Ờ, từ Đức thì cũng, ơ, ờ, OK thôi. Ờ, chị chọn đi Đức bởi vì là, ờ, lúc đó chị không phải, ờ, đóng học phí, cái bang Baden-Württemberg á. Thì nói chung là bây giờ ở Đức vẫn là miễn học phí, ờ, và chất lượng thì rất là tốt. Ờ, trường của chị thì trường Uni-Mannheim của chị ở bên Đức thì có, ờ, ờ, liên kết với trường, ờ, FTU, Đại ngoại thương ở Hà Nội cho sinh viên exchange, cho nên thì chị đã biết về trường Uni-Mannheim từ đó rồi cho nên là khi uh, mẹ chị bảo là hãy đi học thạc sĩ thì chị đã quyết định là chọn Đức thứ nhất là đấy uh, phù hợp với túi tiền gia đình thứ hai là chất lượng tốt và thứ ba là mình cũng biết trường tốt rồi cho nên là chị đã quyết định đi ờ. Đức Ờ, em thấy lý do cũng giống em đấy, kiểu bên này học phí rẻ quá. Ừ. <laughs> Em nhớ là ngày xưa em đóng một kỳ có 42 ô ấy, kiểu tất cả mọi thứ mà kiểu em mà không được học bổng luôn. Ừ, đúng rồi, hầu như là mọi người ở đây đều học không có học bổng nhưng mà vẫn Ừ. chỉ trả Ừm. Ờ, bởi vì là cái, à, cái mùa 2 này thì mình nói một chút về tình yêu nên là chắc là cái câu hỏi đầu tiên mà em sẽ, gọi là, hơi thử thách một chút đi ha. À, nếu như mà bây giờ chị được giới thiệu bản thân chị mà trong đấy có từ yêu đi, thì chị sẽ giới thiệu bản thân mình như thế nào? Chị nghĩ yêu ở đây thì có rất nhiều, ờ, ý nghĩa. Yêu không chỉ là tình yêu mà ví dụ như chị cũng có thể nói chị là một người rất yêu đời. Tại vì chị thấy là bản thân chị là một người khá là vui vẻ tất nhiên là có những lúc buồn có những lúc bực bội nhưng mà nói chung thì chị là một người hướng ngoại và chị yêu đời chị cảm thấy mọi thứ xung quanh chị rất là tốt chị đã học cách là không uh, phàn nàn về cuộc sống của mình nữa kể từ khi sang đức thì chị đã học được nhiều điều hơn trải nghiệm được nhiều hơn uh, và chị được gặp nhiều người hơn thì chị cảm thấy là cuộc sống của mình rất là tốt cho nên là không nên phàn nàn về cuộc sống bản thân của mình nữa uh, đấy đó là yêu đời Ờ, yêu thì có thể là yêu bản thân mình, bởi vì khi mình yêu đời, đúng không? Thì tức là mình hài lòng với những gì mình có. Tất nhiên là mình nên cố gắng để có những thứ tốt hơn, nhưng mình cũng cảm thấy yêu bản thân mình bởi vì mình đã đi được khá là xa trong cái chặng đường phát triển bản thân của mình. Đó, yêu nữa thì yêu gia đình tất nhiên rồi, yêu bố mẹ, yêu, ơ, ờ, <laughs> em trai, yêu bạn bè và tất nhiên là tình yêu nam nữ nữa. Thì đấy, chị nghĩ là có khá nhiều lớp ý nghĩa của cái tự yêu Ờ, qua em thấy chị cũng là một người yêu rất nhiều thứ, đúng không? <laughs> Kiểu trái tim có bốn ngăn, kiểu mỗi ngăn mình cho một người. <laughs> Ờ, quan trọng với chị nữa là yêu chị yêu đồ ăn nữa. Chị rất Ờ. vui khi được ăn ngon, <laughs> đó. Ờ, đúng là đồ ăn là một cái thứ mà em thấy là từ lúc sang Đức là đồ ăn Việt Nam trở thành, kiểu, xa xỉ ngày xưa mình ở Đúng Việt rồi Nam thì mở mắt ra là muốn ăn cái gì cũng có, bây giờ muốn ăn thì cũng hơi khó khăn. Người ta gọi là có không giữ mất đừng tìm đấy. <laughs> Ờ, ngày xưa, của mình còn chê ỏng, chê o ra không ăn ấy, bây giờ sang đây thì chẳng có gì để ăn. Đúng rồi. Ừm, thế bây giờ nếu như mà ví dụ như là nếu mà chị được ví tình yêu nam nữ đi, mà giống như một loại đồ uống á, thì chị sẽ chọn loại đồ uống gì và vì sao? <laughs> Chị nghĩ là chị sẽ chọn bia đi. Ờ. Vì sao là bia? Bởi vì có người thích bia, có người không thích bia. Và có người thì khi mà nói về tình yêu thì có thể là có người luôn muốn tìm cho mình một mối quan hệ, ừ. như là họ luôn muốn uống bia chẳng hạn. Nhưng có những người thì họ không muốn một mối quan hệ ràng buộc gì đó, hoặc là họ không tìm một cái thứ lâu dài thì họ sẽ không thích không thích bia, không thích một mối quan hệ. Khi mà một người mà thích, ơ, ờ, yêu, thích bia thì họ uống và họ cảm thấy rất là sung sướng, đúng không? Họ sẽ cảm thấy là lâng lâng họ sẽ cảm thấy vui hơn và có thể là họ sẽ say đúng không thì người hay có câu là say tình chẳng hạn đó nhưng mà bia thì cũng đắng tức là trong tình yêu cũng có những cái mà mình khó khăn mà mình phải trải qua có những cái thử thách mà mình phải vượt qua à, và theo chị nữa thì bia cũng có nhiều màu sắc cũng có nhiều kiểu đúng không có bia đen bia này bia kia có rắt lờ chẳng hạn ví dụ thế thì cũng có nhiều kiểu và mỗi một mối quan hệ sẽ có một cái kiểu khác nhau cho nên chị chọn ừ. bia. Ừ, em thấy rất là thú vị mà đặc biệt là bia ở Đức thì còn, kiểu, rất đa dạng, <laughs> kiểu, Đúng có tỉ đúng. tỉ các thể loại bia luôn. <laughs> Cho nam, cho nữ, có cồn, không cồn, rồi bia nặng, bia nhẹ, rất là rất là nhiều thứ và tùy thuộc mỗi người. Và em em thấy là ở thời điểm này chị đang nói là, kiểu, chị chị rất là rất là yêu đời và rất là yêu cái gì xung quanh chị. Thế thì nếu mà quay trở lại một chút cái thời gian mà mới đầu sang Đức ấy, thì chị có những cái khó khăn gì gọi là về mặt uh, tâm lý không mà chị chị chị đã từng trải qua chị có thể kể cho em một chút được không ạ? Thật ra thì chị thấy chị là một người uh, gọi là gì nhỉ? Đáp rất là dễ. Thật ra chị biết rất nhiều bạn sang đây là nhớ nhà rồi là không thể vượt qua được những tháng đầu tiên nhưng mà chị nghĩ là chị không có vấn đề đấy. Chị khá là ham vui và khi có mọi người xung quanh thì chị rất là vui và chị sẽ quên những cái suy nghĩ lo lắng đi Ờm, lúc chị sang thật ra là chị mới sang được khoảng một tháng rưỡi thì chị đã chia tay người yêu cũ, nếu Đó, ờ, thì khoảng, ờ, chị cũng khoảng một hai tháng đầu thì cũng, ừm, khá là struggle một chút, tại vì đó cũng là một quan hệ nghiêm túc và cũng khá là lâu, cũng hơn 5 năm. Ờ, nhưng mà sau đấy thì cái guồng quay cuộc sống nó khiến mình, ờ, có nhiều thứ phải lo hơn, thì mình cũng cố gắng tìm ra những cái niềm vui từ những mối quan hệ xung quanh, từ bạn bè, từ công việc rồi là từ việc học nữa, thì cũng đỡ cái chuyện buồn đấy đi. Ờ, nói chung là ban đầu sang thì chị nghĩ là chị là một trong những người không không bị quá sốc ấy, chị cũng, kiểu, take take it easy ấy, mọi thứ cũng khá là bình thường đối với chị. Ừm. Ừm. Ừ, Em <laughs> em vẫn luôn có một câu đùa mọi người là mọi cuộc yêu xa với du học sinh nó sẽ đều dừng lại ở Tân Sơn Nhất hoặc Nội Bài là <laughs> nó sẽ không thể đi xa hơn được nữa. <laughs> Đến cái ngày bay là là xác định rồi. Nhưng mà Thì, thực ra chị ừm có nhiều người đã vẫn đến được với nhau Ừm. sau ba bốn năm yêu xa, sau khi đi du học thì tất nhiên là có những trường hợp như thế nhưng mà nó không phải là mình thôi. Ờ, em em thấy rất là khâm phục tại vì cá nhân em thấy là khi mà mình mình ở xa ấy thì, ờ, mình cảm thấy là, kiểu, hơi cô đơn lạc lõng một tí ấy, xong rồi, kiểu, không có người bên cạnh này. Thì chị có mất, lâu không để mà mình hòa nhập được với cái cuộc sống ở bên này và mình, ờ, là đi tìm một cái tình yêu mới? Chị có chị có bao giờ có cái nhu cầu cần phải đi tìm không hay là nó cứ đến thôi? Thật ra là đối với chị là nó tự đến. Ờ. Theo như chị thì từ bạn bè và từ bản thân chị, ờ, rất nhiều việc không phải chỉ mỗi tình yêu, khi mà không tìm nó sẽ đến, còn càng tìm nó sẽ càng không đến. Ờ, cho nên là, ờ, chị tìm niềm vui bằng những việc khác, ừ, chị các bạn bè. Khoảng thời gian khi giữa cái mối quan hệ cũ và mối quan hệ mới lúc đó là khoảng gần 1 năm thì chị dành thời gian cho bạn bè, hoàn toàn cho bạn bè luôn và cho mình nữa. Chị đi chơi rất là nhiều đến mức các anh chị hỏi là "Vinh người em ở đây có hai năm thôi hay sao mà em chị thấy em đi chơi suốt thế." Đó, ờ. nên là chị thật sự không không cảm giác là mình quá cần tình yêu vào lúc đó, không một cái người mà mình luôn cần bên cạnh mình vào lúc đó, thì mình có bạn đời rồi. Nhưng mà cái gì đến nó sẽ đến, và nó đến rất random thôi. Thì khi nó đến thì mình đón nhận nó, còn khi nó đi thì thôi mình cũng để cho nó đi, ờ, không có vấn đề gì cả. Em thấy cái ý của chị cũng rất là hay, tại vì khi mà mình tìm thấy nhiều niềm vui trong cái việc khác ấy, thì mình sẽ, gọi là, kiểu, quên đi những cái nỗi buồn hay là quên đi cái sự xa nhà, rồi nền văn hóa mới, đồ ăn mới cái thứ ấy. Thì, ờ, em nghĩ là cũng do là bởi vì chị hướng hướng ngoại nên là chị luôn <laughs> hướng ra bên ngoài, <laughs> nhưng mà với những bạn hướng nội thì khả năng là là là sẽ khó khăn hơn một chút, đúng không? Ừm, thế em Em tò mò một tí là, trong cái lúc mà mình hẹn hò với cả một người nước ngoài đi, thì chị thấy là có cái sự khác biệt về văn hóa mà mình chưa bao giờ lường trước được không? Thật ra là mọi người cũng hay nói hay hỏi cái câu là cái điểm khác biệt nhất khi hẹn hò với người Việt và người nước ngoài là gì? Thì thật ra là ừ. cái điểm khác biệt rõ nhất đó là không nói tiếng Việt. Ừm. như mọi người không không nghĩ đến cái ý này, nhưng mà chị nghĩ đấy là cái ý mà là rõ nhất ấy, tức là mình sẽ không nói tiếng Việt. Ờ, với cả cái thứ hai nữa là chị cảm thấy chị nói tiếng Anh những cái từ yêu đương nó dễ hơn là nói tiếng Việt ấy, chị không hiểu vì sao ấy. Có <laughs> khi nói tiếng Việt thấy cứ hơi sến đi nhưng mà nói tiếng Anh thì mình lại không thấy sến ấy. Không biết là có ai giống như chị không, mà chị thấy là ví dụ chị nói I love you bằng tiếng Anh chị thấy bình thường, nhưng mà ví dụ chị nói là em yêu anh bằng tiếng Việt thì chị thấy nó hơi hơi cheesy ấy. Không hiểu sao ấy. <laughs> Ờ, thì với cả là thật ra chị cũng không hẹn hò với, ơ, ờ, nhiều quốc tịch đâu, <laughs> chị chỉ biết mỗi Đức thôi. Thì chị thấy các bạn trai Đức thì được cái là cũng thẳng ấy, nói chung là thẳng là cái tính chung của Đức rồi, cũng không, kiểu, lòng vòng, ờm, ba hoa gì cả. Ờ, với cả là nói chuyện với các bạn ấy thì chị có thể là chị, ờ, đang nói theo một cách, gọi là, chủ quan thôi, đó là chị có thể nói được rất nhiều chủ đề từ chính trị, văn hóa xã hội đến những chủ đề xàm hơn một chút, ví dụ ăn uống rồi là đi chơi rồi là đi bar đi club. Tức là chủ đề nó rất là rộng ấy. Còn hồi trước khi mà chị nói chuyện với các bạn trai là người Việt thôi, tức là bạn bình thường của chị thôi, bạn là bạn nam là người Việt thì thường các bạn thì không tức là khi mình nói về những cái chuyện hơi hơi vĩ mô một chút thì các bạn ấy nghĩ mình bị dở hơi ấy. hoặc là nghĩ mình tại sao lại quan tâm những cái chuyện như thế ấy. còn ở đây cũng có thể nói chuyện, ờ, văn hóa, chính trị, chiến tranh rất bình thường, tức là mình có thể nói được nhiều chuyện hơn. Hoặc có thể là chị chưa gặp được bạn, ờ, nam người Việt nào có thể nói chuyện như thế đối với chị khi hẹn hò. Đó, ờ, thêm nữa là chuyện, ờ, trả tiền chẳng hạn, thì, ờ, <laughs> gần đây thì có cái vụ, ờ, Tinder ấy, thì thường là <laughs> ừ. là con trai sẽ phải trả tiền nhiều hơn ấy, hoặc là cho để tỏ ra ga lăng ấy nhưng mà bản thân chị thì chị không cần bản thân chị thôi là chị không cần cái sự ga lăng đấy bởi vì nếu bạn ga lăng thì ok nhưng mà nếu mà không cũng chả sao cả tại vì mình cũng có tiền của mình mình cũng có cái thu nhập của mình thì mình không cần phải ai đó trả tiền cho mình thì mình mới cảm thấy là người ta trân trọng mình cả à, đối với chị thì trân trọng mình hay không là khi người ta có lắng nghe mình hay không và người ta có muốn hiểu con người mình hay không chứ không phải cái việc là người ta có trả tiền ăn hay là trả tiền xe cho mình hay không đó, thì khi đi với các bạn ấy thì nếu các bạn ấy bảo là, ở ừ, ờ, "Để tao trả tiền ăn cho", thì chị sẽ bảo: ok thế thì, à, uống cà phê tao trả hoặc là đi uống bia thì tao sẽ trả." Đó, tức là mình cũng cố gắng cái sự cân bằng ấy. Bản thân chị không không thích cái sự là phải phụ thuộc ai đó về mặt tiền bạc. Ừ. Ừ. Em thấy đấy cũng là một cái cá tính mà, kiểu, rất là mạnh mẽ Và khi mà sang Đức thì đặc biệt là các có thể là hẹn hò lần đầu tiên thì các bạn nam sẽ sẽ giả, nhưng mà lần thứ hai là các bạn ấy sẽ thử xem là mình có giả hay là mình có chia tiền hay gì không. Và em thấy là cái đấy là một trong những cái thứ mà, kiểu như, cái, um, cái cách tư duy của châu Á với châu Âu là nó rất là khác nhau kiểu, bên này rất là bình đẳng, đúng không? Rồi là mình có thể nói chuyện, với cả các bạn nam <laughs> như một thằng đàn ông cũng như thế chẳng hạn còn <laughs> đúng không còn ở Việt Nam là mình sẽ kiểu như là mềm mại dịu dàng các thứ rồi như cái chuyện mà em không biết là ở bên này khi mà chị đi hẹn hò thì sẽ, chị sẽ đi hẹn hò ở đâu <laughs> thật ra là ừ chị đi hẹn hò ở ngoài bãi cỏ ấy xong rồi nằm uống bia tại vì ừ. mùa hè mà tại vì thật ra là lần mà chị hẹn hò thì đều là mùa hè thì mùa hè ở đây thì không không gắt như ở Việt Nam, không nóng, không nắng mà nó rất là dễ chịu và mình rất thích ra ngoài đường ấy. Thì ví dụ như bạn trai của chị bây giờ thì cái buổi hẹn hò đầu tiên của bọn chị là, ừ, ra english Garden ở München, ờ, giải thảm ra nằm uống bia. Đó, thế thôi, cũng, kiểu, rất là bình thường, không cần là phải đi nhà hàng hay là phải cái gì đó fancy Tức là nó rất là dân dã và để nó quan trọng là nói chuyện bởi vì như chị nói thì cái mà chị trân trọng của người kia đó là người ta có muốn nghe mình có muốn hiểu mình hay không thì cái nội dung cuộc nói chuyện nó quan trọng hơn cái việc là cái hình thức nó đã nó diễn ra ở đâu rồi là nó tốn bao nhiêu tiền thì cái chuyện đấy chị đối với chị không quan trọng Ừ, đúng cái đấy em cũng thấy nó có một cái sự khác biệt lớn đấy tại vì ở Việt Nam mình em nghĩ là ở Việt Nam mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cái chuyện đi hẹn hò ừ, đúng không có nhiều thứ <laughs> còn ở bên này thì chỉ là đi hẹn hò kiểu như nhiều khi đi hẹn hò là kiểu người ta dắt chó đi rồi mình đi theo thôi đấy là <laughs> trở thành một buổi hẹn hò đúng không đúng rồi chính xác luôn đúng chính xác thế ờ, chị thấy như kiểu ở Việt Nam thì có thể đi xem phim rồi là đi uh, uh, chơi này chơi kia hoặc là đi cà phê các thứ nhưng mà ở đây thì đúng là cái lựa chọn nó cũng ít hơn ví dụ mà đi xem phim ở đây thì cũng không không hay lắm bởi vì nhiều khi họ cũng có bản tiếng Anh ấy cứ phải nghe tiếng Đức Ờ, lồng tiếng thì thứ nhất là mình tiếng Đức mình không đủ và thứ hai là mình không thích cái kiểu thế. Chị thì thích nghe cái tiếng trực tiếp của diễn viên hơn, trực tiếng trực tiếp của phim hơn là cái việc mà chị phải nghe lồng tiếng. Cho nên là chị cũng không thích đi xem phim đấy lắm. Ờ. Ừ. À, đấy là em bảo cái tính chất ở bên này là, kiểu, rất là chân thật và thẳng thắn, không, kiểu, lãng mạn rồi là phải hào nhoáng như ở Việt Nam. Trong một vài lần em cũng thấy cái đấy khá là khá là khác biệt. Ờ. Nếu mà bây giờ mà, kiểu, chị được nhìn lại lại bản thân chị mà ở cái thời điểm hiện tại mà chị yêu ấy, và cái thời điểm mà trước khi mà chị sang Đức ấy, thì chị thấy là con người của chị có cái sự khác biệt như thế nào? Chị nghĩ là bây giờ chị, ờ, ghê gớm hơn hồi trước rất là nhiều. <laughs> Không phải thật ra là bản thân mình cũng chị luôn nói là ở Đức nó cho chị một cái môi trường để chị được sống là chính bản thân mình ấy. Tại vì khi ở Việt Nam thì nhiều khi mình cũng phải nhìn người này người kia mà sống hoặc là mình cũng phải theo một cái chuẩn mực gì đó nhưng mà ở đây thì mình ờ, freestyle kiểu không ai biết mình là ai mà người ta cũng chả quan tâm mình là ai thì khi bây giờ chị chị ở trong mối quan hệ bây giờ chị cảm thấy nó rất là bình đẳng tức là cả hai người đều có nó như nhau và không có một ai như kiểu là bắt nạt một ai đấy ờ, thường thì chị hay nói to hơn chị hay kiểu lên lên cơn điên hơn tại vì cái tính chị nó nó kiểu nhân mã mà là cung lửa mà cho nên nhiều khi mình cứ kiểu hơi nóng tính một chút thì người kia sẽ sẽ dịu lại sẽ cân bằng kiểu như thế nhưng mà cái hồi mà chị yêu cái bạn ở Việt Nam thì chị cảm thấy là chị bị lép vế hơn rất là nhiều mặc dù là ờ, chị nghĩ là chị không thua kém gì cả và chị hơn còn hơn ấy nhưng mà vẫn ở trong cái môi trường là ừm, đàn ông có tiếng nói hơn thì mình cảm giác mình bị bắt nạt và Lúc đó thì cũng nhiều bạn nhìn ra cái chuyện đó, cũng nói với chị và bản thân chị aware được cái việc đấy, chứ không phải là chị nhắm mắt, như kiểu là, "Tôi không biết gì cả, tôi từ chối chuyện đấy." Chị biết ấy. Nhưng mà chị nghĩ là cái gì thì cũng có cái để mình học. Chính từ cái mối quan hệ như thế, ờ, mình biết được là trong mối quan hệ tiếp theo mình sẽ cần cái gì, ở người đàn ông sau mình cần cái gì. Đó. Ừm. Nhưng mà chị không hối hận một cái gì cả. <laughs> Vâng, vì em thấy là, kiểu như, mỗi một mối tình tan vỡ thì mình lại nhận ra nhiều thứ về bản thân ấy, ừ, và từ đúng để từ đấy. thì mình mình sẽ tìm được người phù hợp hơn ấy, và bên này cũng bình đẳng. Thì, à, em không biết là bởi vì chị là người rất là hướng hướng ngoại đi, thì khi mà chị ở bên Đức này, cái lúc mà chị một mình ấy, và cái lúc mà chị có người yêu thì cái tính cách của chị có cái sự gì thay đổi không? Hay là có cái gì khác không? Chị nghĩ là chị vẫn hướng ngoại như thế. Ờ, thời gian dành cho bạn bè vẫn xem không khác gì cả. Tức là chị không phải, kiểu, vì có người yêu mà quên bạn bè, chị không hề như thế. Ờ, bạn bè chị chỉ vẫn dành thời gian đầy đủ để duy trì mối quan hệ và để, ờ, phát triển được mối quan hệ bạn bè. Tại vì đối với chị, người yêu quan trọng nhưng bạn bè cũng quan trọng không kém, cho nên là mình không không nên là nhất bên trọng, nhất bên khinh ấy, nên phải cân bằng cả hai. Và chị cũng Ờ, có chơi với bạn bè của bạn trai chị và bạn trai chị cũng biết bạn bè của chị, thì nó là mối hệ cân bằng, chứ mình không chị không thấy là chị thay đổi gì nhiều khi mà trước khi gặp quen anh này và bây giờ. Ừ. Thế Ừm. vì với cá nhân em thì cái cái lúc ban đầu mà em làm cái podcast này này, thì em mới nghĩ là, ừ, nói về mental health, đúng không? Là về sức khỏe tinh thần thì có rất là nhiều những cái thứ mình có thể nói được nhưng mà vì sao em lại chọn cái chủ đề tình yêu bởi vì em nghĩ là tình yêu nó không nhất thiết là phải tình yêu nam nữ mà nó giống như kiểu là mình có được một cái điểm tựa về mặt tinh thần khi mà mình Đúng. ở xa gia đình bạn bè mình không còn những cái <laughs> vòng tay yêu thương mà không còn những cái bữa nhậu lúc 1 <laughs> 2 giờ sáng như ở Việt Nam nữa. Đúng không? Thì mình sẽ có những cái gọi là điểm tựa tinh thần. Thì em thấy như như của chị rất là hay là bởi vì điểm tựa tinh thần của chị không chỉ là của người yêu mà còn là của bạn bè nữa thì cảm giác như mình mình sẽ có nhiều cái điểm tựa khác nhau và mình sẽ vững chãi hơn ấy, thì chị có cảm thấy như thế không? Chị thì chị cảm thấy khá là may mắn bởi vì chị có những người bạn mà sẽ không bao giờ đánh giá hay là tự là judge ấy. Khi mà chị kể bất cứ chuyện gì thì bạn thân nhất của chị cũng xàm giống như chị, cũng hướng ngoại giống như chị, ờ, cũng học chung trường với chị, con đường đi cũng giống, nói chung là mọi thứ khá là giống nhau trừ việc là nó giàu hơn chị thôi. Chị nhớ nó, đấy. <laughs> Còn lại về mặt mặt, ờ, gọi là, mindset thì khá là giống nhau. Thì khi mà chị cần đưa ra những quyết định quan trọng ấy, ví dụ như là tôi có nên nhận cái job này không, hay là tôi nên chuyển job, hay là tôi nên như thế nào, thì chị đều có bạn trai chị và bạn đó giúp chị phân tích, ờ, thiệt hơn, phân tích xem là mình nên làm gì, lên kế hoạch như thế nào. Và tất nhiên nó là một quan hệ hai chiều, cho nên khi bạn chị và bạn trai chị cần thì chị cũng offer cái service giống hệt như thế. Đó, thì chị nghĩ là chị khá là may mắn khi mà có một người hoặc là nhiều người, một vài người có thể bên cạnh chị khi mà chị cần điểm tựa. Ừm, mà em nghe chị kể em nghĩ là kể cả không có hai người đấy thì chị cũng tự dựa dựa dựa vào chị thôi tại vì lúc từ ngay từ đầu chị cũng nói <laughs> là chị rất là yêu bản thân đấy. À, em nghĩ là chị sẽ có một cái điểm tựa khác đấy là chính là bản thân mình ngoài ngoài hai cái đối tượng kia thì ờ, ừ. um, chị nghĩ là nếu như mà bây giờ hiện tại chị đang có bạn trai không mà chị cũng nói là chị 30 tuổi chị nghĩ là 30 tuổi của chị ở Đức này và 30 <laughs> tuổi của chị ở Việt Nam này thì nó sẽ có khác nhau gì không chị luôn nói với cả mẹ chị là nếu như hoặc là bạn bè chị cũng nói nếu như mà cái năm 2016 chị không đi Đức ấy thì chắc bây giờ chị muốn nách hai con rồi chắc chắn rồi luôn <laughs> và chắc chắn có những việc chị không thể làm được đó là đi ví dụ như đi du lịch chẳng hạn uh, hoặc là thật sự biết được mình muốn làm cái gì ấy, và mình làm được cái gì ấy. Và mình cũng sẽ không bao giờ khám phá ra được con người mình có những cái điểm mạnh này và có những điểm yếu này, có những cái giới hạn này hoặc là có những cái thứ mình không thích. Mình sẽ không bao giờ biết được nếu như mình không bước ra khỏi vùng an toàn. Cho nên là, ờ, chị chị không hối hận gì mà, <laughs> chị nói từ trước mà chị không hối hận gì và mọi thứ đều có thể học được từ một cái việc nó đã xảy ra. Ừm. Ừ. Ừ, em em cũng thấy là ở Việt Nam sẽ có áp lực, <laughs> kiểu như là, dựng vợ gả chồng các thứ rồi có con đấy. <laughs> Đúng rồi, KPI theo từng năm, đúng không? Thế ở bên này bố mẹ chỉ có tạo áp lực cho chị không? <laughs> Không, chị thì thật ra chị luôn nói chị là người may mắn ấy. Thứ nhất là có bạn bè, có người có điểm tựa này, và thứ hai là bố mẹ chị từ bé đến lớn chưa bao giờ đặt một áp lực gì lên chị và em chị. Tức là bố mẹ chị sẽ không bao giờ nói như kiểu là Ờ, con phải ờ, đứng nhất lớp hay là con phải thế này con phải thế kia để cho bố mẹ tự hào bố mẹ chị không bao giờ nói như thế bố mẹ chị luôn nói cái đầu tiên là con phải cố gắng để cho mình tốt trước sau đó là nếu bố mẹ vui thì tốt còn nếu mà con đã cố gắng hết sức mà không làm được thì bố mẹ cũng không bao giờ của trách như kiểu là tại sao con người ta làm được mà mày lại không làm được bố mẹ chị không bao giờ như thế và cái chuyện đấy thì um, nó ở nhiều khía cạnh nữa ví dụ như là lúc chị được đỗ ngoại thương thì rất nhiều người bất ngờ Tại vì bố mẹ chị không bao giờ đi khoe. Là chị học đứng nhất lớp hay là chị được giải học sinh giỏi gì, mặc dù chị đứng nhất lớp thật và được giải học sinh giỏi thật, nhưng bố mẹ chị không bao giờ khoe. Và người ta không biết là chị học khá và khi chị đỗ ngoại thương thì tất cả mọi người đều rất bất ngờ. Đầu đi hỏi là cho con đi học ở đâu, đấy thì mẹ chị nói là cho đi học ở đâu mà nó mà không theo được thì cũng chả làm được gì con tôi là tự nó muốn đi học ở chỗ đấy nên cho tôi cho nó đi thôi. Hoặc là đến chuyện, ờ, đi làm lương bao nhiêu bố mẹ chị thật sự không biết đâu. Bố mẹ chị không biết chị kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Bố mẹ chị chỉ biết là, ừ, nó đi làm, thế xong rồi là là là nó đi chơi, rồi là nó kiếm được tiền, rồi là nó lo được cuộc sống, thế là được. Còn mẹ chị hồi chị mới đi làm, ờ, full time ấy, mẹ chị còn hỏi là "Thế bây giờ con một tháng kiếm được một nghìn không?" ấy. <laughs> Mà bình thường một nghìn là đi làm working student đã kiếm được rồi. Mẹ chị hỏi đi làm sang một kiếm được một nghìn không tôi thật sự là bố mẹ chị không biết và không có áp lực là con phải hơn ai đó ừ. tại vì từ bé đúng là chị không bao giờ có cái áp lực như thế và đến bây giờ chắc là cũng hơi áp lực một chút cái chuyện là uh, lấy chồng và con nhưng mà bố mẹ chị cũng chỉ bảo là bao giờ thấy phù hợp ừ, tự quyết định thôi cũng sẽ không phải là kiểu mày mà không lấy năm nay thì tao từ mặt mày hay gì cả không bao giờ có chuyện như thế Em thấy cái đấy cũng là một cái mà rất là may mắn và em cá nhân em thấy là không phải là phụ huynh nào cũng làm được nhá. Bởi vì uh, sao nhỉ mình uh, Việt Nam mình có một cái mark là đi du học châu Âu mà đặc biệt là những cái nước như kiểu nước Đức chẳng hạn là sẽ là <laughs> kiểu như một ở trung tâm du học nó hay có cái câu là thiên đường tuyết trắng này đấy xong rồi là <laughs> mọi thứ rất là đẹp mọi thứ rất là ừ lung linh rồi ai cũng giàu ai cũng có mẹc để đi <laughs> rồi ai cũng có những cái xe sang để đi <laughs> thì chị thấy là mấy cái đấy chị có xe sang để đi nhưng mà đấy là khi mà đi business trip xe công ty chứ không phải xe mình <laughs> đi đi business trip là chị toàn đi BMW đấy ừ. nhưng mà là xe công ty không phải xe mình nhìn mình nát mà thế thì em em mới thấy là nhiều khi cái chuyện mà không tạo áp lực nó nó cũng làm cho cái sức khỏe tinh thần của mình ở bên này tốt hơn ấy, bởi vì là mình không phải mình không phải gồng gánh thì vì cá nhân em thấy là khi đi du học thì không chỉ là mình gồng gánh cho cái chuyện là mình đang phải cố gắng nỗ lực ở bên này, mà nhiều khi mình còn phải gồng gánh cả thể diện của bố mẹ ở nhà nữa này, rồi nhiều khi, kiểu, họ hàng các thứ, rồi có người đi nước ngoài các thứ ấy, thì nó sẽ tạo ra những cái áp lực mà chưa kể là có những gia đình là còn phải gửi tiền về đúng không để cho bố mẹ dưỡng già hay là để cho bố mẹ làm nhà ấy thì em thấy mấy cái đấy nó nó vô hình chung nó tạo thành những cái áp lực mà rất là khó đối với cả du học sinh của mình ấy đúng, đúng là rất là rất là may mắn khi mà gia đình chị <laughs> không có cái áp lực như vậy nhưng mà em em nghĩ là bởi vì không áp lực nên là chị áp lực tự thân á nó sẽ mạnh ừ. hơn đúng không chị nghĩ là mẹ chị nhiều khi cũng hay nói là con đừng từng đừng tự đặt áp lực cho mình ấy Tại vì mẹ chị biết là chị cũng khá là, là gì, competitive ấy. Bây giờ thì không như thế, nhưng mà hồi học, ừ, phổ thông thì thường chị cũng khá là competitive, chị luôn luôn muốn là đứng nhất lớp, chị không muốn đứng nhì lớp, <laughs> kiểu như thế. Thì mẹ chị cũng luôn nói là đừng như thế, không nên như thế, cái gì mình cũng cố gắng hết sức thôi, còn nếu như mà đã cố gắng hết sức không được thì cũng không sao cả. Đấy, kể cả khi chị sang đây xong rồi là nhiều khi cũng tự áp lực là ví dụ không tìm được việc thì sẽ làm thế nào ấy, bố mẹ cũng không có nhiều tiền thì mình phải làm gì ấy. Thì mẹ chị bảo là "Nếu không tìm được việc thì về, không có gì đâu, có bằng ngoại thương, có bằng thạc sĩ ở Đức thì không bao giờ lo không tìm được việc. Cho nên nếu như là không tìm được việc thì đi về, chả có gì cả, chả có gì xấu hổ cả." Thế thôi. Ừm. Chị chị nghe xong cái đấy câu nói đấy của mẹ chị, chị cảm thấy như nào? Chị vẫn áp lực, chị vẫn tự áp lực cho mình. <laughs> Chị vẫn muốn tại vì chị vẫn đặt mục tiêu cho mình mà. Tức là mẹ chị nói như thế là để động viên, nhưng mà điều đấy không có nghĩa là chị sẽ không tự cố gắng nữa. Chị vẫn phải tự cố gắng bởi vì mình tự đặt ra mục tiêu cho mình thôi. Bây giờ thật ra là chị không đi tiếp như hồi trước nữa. Ờ. Bây giờ chị rất là happy. Chị có thấy cuộc sống của mình đầy đủ không? Còn thiếu gì không? Thiếu thì chị nghĩ là chắc chắn là thiếu tiền rồi. Có ai nói là thừa tiền đâu. Nhưng mà mình không nên tham quá, cũng không nên tham vọng quá ấy. Mình cái gì cũng muốn vừa hay phải thôi. Tất nhiên là nếu như có sức, có, điều kiện, có khả năng thì nên cố gắng hết sức. Nhưng mà nếu như mà lựa chọn không cố gắng hết sức thì cũng không sao cả. Ừ. Ừm. theo độ tuổi từng thời điểm thì sẽ có những cái ưu tiên khác nhau. Ví dụ năm 20, 25 tuổi thì ưu tiên là phải đỗ trường này trường kia. Ừ. hai Ừm. nhăm, 30 tuổi là phải có công việc này, công việc kia, nhưng có thể 30 tuổi thì cái mục tiêu là sẽ chuyển sang việc khác. Đó. Ờ. Ừ. Thì mục mục tiêu của Đức ở Đức của chị cái mục tiêu và thời điểm đầu tiên chị sang Đức ấy, cho đến thời điểm hiện tại thì nó nó có khác nhau nhiều không? Khác nhiều chứ. Trời lúc mới sang Đức thì mục tiêu thật ra chẳng có mục tiêu gì ấy, kiểu, sang không cũng không biết, mọi người cũng hỏi là sang xong có định ở lại không ấy, lúc Ừm. đấy cũng chả biết. Thật biết có muốn lại không? Chả biết gì, không biết gì thật. Cho nên trả lời là không biết. Ờ, lúc đó thì cũng không biết là đi làm booking student rồi là internship các thứ như thế nào. Thì lúc chị sang chị còn bảo là ừ thôi sang học cố gắng học 2 năm rồi tính tiếp rồi tìm việc sau ấy. Nhưng mà thật ra là đi làm đi học 6 tháng <laughs> đã <laughs> đi tìm việc rồi. Đấy, ví trong 6 tháng đã thay đổi như thế. Đến bây giờ tiêu của chị thì thật ra là sẽ ờ, năm sau sẽ được promote promoted chẳng hạn, hoặc là sắp tới, ờ, sẽ có mục tiêu là xây dựng gia đình, rồi là mua nhà, mua xe đó. Thì như chị nói là theo từng thời điểm thì cái mục tiêu và cái ưu tiên của mình nó sẽ thay đổi. Với cả em em thấy là cái cuộc sống ở bên Đức này nó nó cũng làm cho mình thay đổi rất là nhiều về ừ. mặt Ừm. suy nghĩ, quan điểm và thậm chí là Đúng mặt mục tiêu, rồi, kiểu, mỗi năm thì mình lại có nhiều tiền hơn một tí, <laughs> nhưng mà mình lại cũng <laughs> tiêu nhiều hơn một tí, <laughs> đúng không? Ừ, ví dụ như là hồi trước thì chỉ đặt mục tiêu là một năm về nhà chắc vài năm về một lần ấy, nhưng 2022 thì chị đã về hai lần. Ví dụ thế, hoặc là hồi trước cũng chỉ đặt mục tiêu là, ở đi chơi trong châu Âu thôi, đi gần gần thôi, nhưng mà năm ngoái đã đi Mỹ chẳng hạn. Đó, thì mỗi mỗi năm có thêm tiền sẽ có một cái nhu cầu khác. Ừm, và em ừ. thấy là chị cũng khá là, gọi là, linh hoạt, khá là flexible với những cái mục tiêu của chị, đúng không? Và, kiểu như, cái gì đến thì là mình đón nhận, mà không đến thì mình tìm cái khác. tìm cái khác, đúng, ừ. Cái gì mà thật sự cần ấy, thì thật ra chị cũng không nghĩ ra cái gì mình thật sự cần đến mức mà mình phải có được nó. Chị nghĩ là mà qua cái giai đoạn đã vào cư trú vĩnh viễn rồi ấy thì mọi thứ đều, kiểu, egal ấy, kiểu, đều như nhau cả ấy. Quan trọng nữa là chị cũng không phải thật sự là một người quá là tham vọng, chị không tham vọng như kiểu là tôi sẽ phải thành director trong vòng hai ba năm nữa, chị cũng không có cái mục tiêu đấy. Chị thì happy với việc là mình sẽ được phát triển bản thân theo nhiều phương diện, chứ chị sẽ không nhắm đến một cái title nào đó. Cho nên Đặt áp lực là hai năm nữa tôi phải được promote lên, ơ, ờ, director hay là 5 năm nữa tôi phải là VP gì, chị không hề. Chị luôn đặt mục tiêu là năm sau sẽ học được nhiều hơn năm trước, thế không? Ừ, và em em thấy cái đấy nó cũng, a, ờ, sao nhỉ, có nghĩa là nó nó sẽ giúp mình đi chậm nhưng mà đi chắc ấy. Tại vì, kiểu, nhiều khi mình mình vội xong rồi là cái năm nay cũng là một cái năm mà kinh tế biến động rất là kinh khủng. Ở ờ, tất cả mọi nơi ấy. Ừm. Và mình cứ nhiều khi em nghĩ là lên kế hoạch xa quá mà, kiểu, mình mình kỳ vọng nhiều quá, xong đến lúc mà có những cái thứ nó xảy đến mà mình không thể lường trước được ấy, thì lúc đấy Đúng mình bị, kiểu, bị suy sụp và mình đúng rồi, ờ, ừ. mình nghĩ là, kiểu, tận thế đến nơi rồi mình không biết làm gì tiếp, rồi mình không biết là xoay sở đi đâu ấy. Thì những cái lúc đấy mà có những cái người ở bên cạnh vực dậy này chẳng hạn này rồi là có bạn bè hay là có người yêu thì mình sẽ sẽ bớt lo được một chút vì người ta sẽ mình cứ bay người ta sẽ kéo mình lại <laughs> đúng rồi đấy hy vọng là người ta không bay chung với mình <laughs> ờ, có một vài cặp bay chung nhau là <laughs> gọi là trầm cảm cả đôi luôn đúng rồi đấy ừ. ừ. thì em ờ, em thấy là chị cũng ờ, yêu gọi là không phải quá nhiều nhưng mà cũng đủ cũng đủ để hiểu tình yêu là gì thế bây giờ nếu như mà chị được định nghĩa về tình yêu đi thì với chị thì tình yêu là gì nhiều là chết trong lòng một ít à? <laughs> Chị nghĩ là nếu như mà đưa ra một cái định nghĩa mình hay đọc ở trên mạng thì nó cũng hơi sáo rỗng, hơi cliché ấy. Ừ. Dù thì yêu nghĩa là uh, hai người tôn trọng nhau. Tất nhiên là tình cảm, tức là bên cạnh người đấy thì mình phải cảm thấy khác bên cạnh những người khác. Mình có nhu cầu uh, ờ, để gần gũi hơn tức là về mặt tình cảm về mặt về mặt, ờ, thể xác cũng thế. Ờ, người đó tôn trọng mình, mình cũng tôn trọng người đó, ờ, mình có thể là chính mình, quan trọng nhất được là chính đối với người đó, kể cả bạn bè nhá. Ờ, yêu nữa thì người đấy mình muốn xây dựng gia đình với người đấy, mình muốn làm những thứ lớn lao với người đấy, mình tin tưởng người đấy. Và mình cảm thấy, ơ mình được, yêu. Ừ, kiểu như are từ apple of my eyes" in my eyes ấy, kiểu thế. Tình yêu tình yêu trưởng thành là bắt đầu sẽ có những cái từ khóa như kiểu là tôn trọng và được là chính mình, đúng không? Còn em thấy tình yêu tuổi teen là <laughs> là anh ấy phải, kiểu, đẹp trai, con nhà giàu, xong rồi phải, Ừm, kiểu, cơ thể giờ phải cứng tráng. No, no, no. No, thanks. Ừ, thì em em em biết là chị chị yêu người yêu của chị là là người nước ngoài, Ừm. thì ừ. Có cái sự khác biệt gì mà chị cảm thấy là nếu mà, kiểu, khi mà người yêu chị nói chuyện với bố mẹ chẳng hạn, là có cái gì mà mọi người, cũng bị hiểu sai về người yêu của người nước ngoài không? Mà chị cần phải điều Có chỉnh chứ, lại không? có chứ. Tất nhiên bố mẹ chị thì như chị nói không áp lực gì, không bao giờ, kiểu là, sẽ question gì nhiều ấy. Nhưng mà nhiều người thì nghĩ là chị yêu người nước ngoài thì bố chị giàu, tại vì người Đức mà. Nhưng mà bố chị cũng chỉ là một người nói chung là một người bình thường trong xã hội thôi, chứ không phải là con nhà tài phiệt hay là gì cả. Thì ừ, ờ, xong mọi người cũng nghĩ là Đức thì sẽ rất là keyboard bo chẳng hạn, nhưng mà bố chị thì chị nghĩ là nếu mà keyboard chị nghĩ là chị keyboard hơn. keyboard ở đây không có nghĩa là, kiểu, bần tiện hay gì cả, mà ý là mình tiết kiệm tiền, mình chi tiêu vào những thứ nó hợp lý ấy. Thực ra chị nghĩ là so với bố chị thì chị chi tiêu nhiều hơn, tại vì chị đi chơi nhiều hơn, chị ăn nhiều hơn, chị hay thích là đấy, đối xử bản thân thật là tốt. Ờ, mọi người cũng nghĩ là ví dụ như người Đức, nếu mà muốn kết hôn với người Đức thì phải vào nhà thờ chẳng hạn, nhưng chị bảo không. Chuyện đấy là hoàn toàn là do mình quyết định. Nếu như mà chị muốn kết hôn nhà thờ thì chị phải cải đạo, nhưng mà chị không cải đạo thì cái chuyện đấy nó không bắt buộc. Hoặc nữa là mọi người nghĩ là người Đức thì sẽ rất là, kiểu, lạnh lùng, xong rồi là, nghĩ mình thượng đẳng gì đó, cũng có thể có những người như thế. Nhưng mà chị thấy gia đình của bạn trai chị thì không như thế, họ rất quý người và chị luôn nói với cả bạn bè chị là chị đi nửa vòng trái đất chị gặp một người mẹ giống hết mẹ chị. Một version ờ, một western version của mẹ chị, đó. Thì họ họ cũng không không có gì như, kiểu là, quá như stereotype đâu. Ừ, cái zero time nhiều khi em nghĩ là Việt Nam mình zero time <laughs> Còn người nước ngoài thì, kiểu, nhiều khi người ta cũng em cũng có tùy có tùy vùng, có vùng thì người ta cũng không cởi mở với người nước ngoài, nhưng mà có vùng rất là cởi mở, với cũng tùy người nữa ấy. Thì em thấy cái chính là khi mà mình ở cạnh một người mình cảm thấy là mình thoải mái và mình có thể đồng điệu được và mình được là chính mình ấy. Còn đâu thì những cái thứ khác thì để cho những cái yếu tố khác quyết định chứ là mình cũng không mình cũng không thể kỳ vọng được mà em còn thấy có một cái nữa là kiểu như cũng người ta cũng thích là mình ví dụ như mẹ em đi mẹ em là rất là thích em mà <laughs> yêu một anh Việt Nam để cưới cho nhanh <laughs> còn yêu một anh người Đức thì mãi không thấy cưới mẹ chị cũng muốn như thế mẹ chị thì cũng muốn là chị yêu người Việt thứ nhất là giao tiếp là cũng ừ. dễ thứ hai là hiểu văn hóa của nhau đấy nhưng mà cuộc đời xô đẩy nó xô đến đâu thì mình đẩy đến đấy thôi, chứ làm nào được. Lúc mà dắt về Việt Nam có bị gọi là cultural shock gì không? Ờ, sốc chứ, sốc thời tiết, trời ơi, về hai lần mùa hè xong trauma đến tận bây giờ luôn ý, về đúng tháng 6. tháng 6 ở Hà Nội thì khủng khiếp. Ờ, khi bạn trai chị lần đầu tiên về thì chị phải dạy là chào mọi người thế nào bởi vì cái đại từ của Việt Nam nó hơi rắc rối ấy. tại sao chào người này là bác người kia là cô người kia là chú xong rồi là ai là anh ai là em ấy thì đấy là cái bài học đầu tiên ví dụ chào bố mẹ chị như thế nào thì phải là cháu chào bác chứ không phải là chào em ví dụ bạn thân chị hỏi là có thể gọi mẹ chị là anh chào em được không mà không như thế là đi khỏi nhà luôn không bao giờ quay lại nữa ví dụ thế. Ờ, xong bạn trai chị thì khi lần tiên về Việt Nam thì rất là, gọi là gì, ờ, excited và rất là, kiểu, bất ngờ ấy, tại vì Việt Nam đi xe máy. Và chị thì chị ở Việt Nam chị không hẳn là tổ lái nhưng mà chị cũng cũng khá là ok kê trong việc luồn lách ở Hà Nội. Chị đèo anh ấy bằng xe chị có đeo bằng cả xe số và cả xe ga. Thì chị vừa đi chị vừa lượn. Thì bạn trai chị ngồi sau kiểu "Oh my God, it's so interesting, oh my God, it's so interesting." Kiểu, bố chị hỏi là "Làm sao mà em có thể lớn lên được ở nơi này ấy?" Mình kiểu chứ "Sao? Vui mà, không thấy vui à?" <laughs> Hoặc là chị đưa bạn trai chị đi Tạ Hiện chẳng hạn, thì buổi tối ở Tạ Hiện em biết là họ hay, kiểu, ờ, "Em ơi, gửi xe, gửi xe ở đây này." Thì chị vừa đi, kiểu, vừa đi vừa kiểu "Không, không nhá, không nhá, không nhá." xong bố chị cũng học xong không không không không đấy kiểu thế thì cũng rất là bất ngờ là ở Việt Nam như thế hoặc là uh, xong ngồi đất tại vì ở đây họ đều ngồi ghế còn ở nhà mình thì khi mà kiểu ăn uống xung vầy thì mình hay ngồi đất và bố chị không ngồi khoanh chân khoanh chân được ấy thế nên cứ ngồi phải ngồi giữa chân thế là rất là tốn diện tích chẳng hạn còn mọi người thì cứ ngồi khoanh chân và lúc đấy chị nhớ là dỗ ngoại chị thì có em họ chị và các cháu thì có bồ chị ở đấy thì chị bảo là nào chúng mày khoanh chân vào cho anh xem thế là cả lũ khoanh chân và rồi cười bố chị <laughs> bố chị xấu hổ đấy kiểu thế à, nói chung là cũng vui à, cũng bố chị cũng cũng là một người kiểu uh, hướng về gia đình ấy cho nên là cũng giống cũng giống như mình ở cái việc là mình luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho gia đình mình đấy dành thời gian cho gia đình Ờ, bố chị năm ngoái về 2022 về còn đi du lịch Phú Quốc và Quy Nhơn với cả bố mẹ chị nữa, với em chị nữa. Đấy, thì nói chung là bố chị cũng khá là suffering cái đoạn đấy tại vì nó quá nóng, bản thân chị cũng không thể chịu đựng nổi. Thời tiết tháng 6 ở ở Phú Quốc và ở Quy Nhơn nó quá khủng khiếp luôn. Và bố chị đã bị ốm, thì lúc đó mẹ chị còn chăm bố chị như kiểu là đặt áp lực lên chị là ừ, người ta đã để cho con người ta đến tận đây thì mình phải có trách nhiệm chăm sóc nó cho nó khỏi <laughs> kiểu như thế xong rồi bố mẹ chị còn gọi chị lên gọi họp gia đình như kiểu là để làm thế nào để cho nó khỏi ốm ấy. Xong rồi ừ, xong bố chị còn bị kén ăn nữa. Cho nên là mẹ chị cứ hỏi bây giờ nó ăn gì, khổ thân thằng bé. Bố chị kể là mẹ chị nói là khổ thân thằng bé. Bố chị hơn ba chục tuổi rồi. Đấy, xong rồi mẹ chị còn phải, kiểu, vắt nước cam cho cho uống này, xong rồi có táo cho ăn này, đấy. Yeah. Dạ, cũng khá là Yeah. Dạ. <laughs> Vui. <laughs> Ôi, sau đấy chắc là, kiểu, phải <laughs> phải yêu bố mẹ chị lắm, đúng không? Vì, kiểu, được được chăm sóc, gọi là, tận chân răng. Mà Việt Nam mình mà bị ốm là chăm sóc em thấy chăm sóc kỹ lắm luôn ấy, kỹ hơn bọn bên này nhiều, bên này chỉ có uống trà thôi, đây trà đây đúng rồi tức là chị cũng cố chị phải giải thích cho mẹ chị là uh, ở nước ngoài họ không như mình và người ta không như mẹ ví dụ mẹ chị thì rất là hay kiểu uh, nói chuyện với các con bằng tình cảm ấy như kiểu là uh, con uống thuốc này đi xong rồi mẹ không muốn con ốm xong rồi là con thương mẹ thì con ăn cái này đi để mẹ không khổ ấy kiểu thế hồi bé thì mẹ hay nói thế bây giờ vẫn nói thế nhưng mà ở đây thì chị biết cái tính của những người bên này họ sẽ bảo là tao 30 tuổi rồi tao đã uống thuốc hay không là chuyện của tao, kiểu thế. Bố mẹ sẽ không không, kiểu là, lên, kiểu, đút tận mồm, sẽ, kiểu như, để đấy, mày không ăn thì thôi, mày ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Đấy, thì chị cũng cố phải giải thích cho bố mẹ chị cái sự khác biệt như thế. Tức là bố mẹ ở đây họ sẽ không, ờ, can thiệp quá nhiều cuộc sống của con cái mình trên mọi phương diện, chứ không như là ở nhà mình là bố mẹ có quyền đưa ra <laughs> ý kiến trên mọi phương diện cuộc sống của con mình, đó chị phải giải thích cái sự khác nhau đây em được cái cái đấy <laughs> cái đấy cũng cũng rất là rất là buồn cười vì em cũng bị sốc văn hóa với cái chuyện ở bên này mà kiểu mình bị cảm hay là kiểu có những hôm của em mệt lắm rồi em lên bác sĩ mà bác sĩ bảo không mà về uống trà đấy em bảo trà không thể <laughs> khỏi được đúng rồi sếp chị là người Brazil ấy và cô ấy mới sang Đức được khoảng à, hơn 5 năm rưỡi và cô ấy luôn nhắc đến cái chuyện uống trà cô kiểu mỗi lần tao về Brazil là tao phải mua rất nhiều thuốc tại vì ở đây chỉ có uống trà thôi Ồ ờ, mà không hiểu là tại sao lại chỉ uống trà không có nhiều em thấy kiểu bệnh cũng có những bệnh cũng nặng mà người ta cũng bảo về uống trà và có phải là mà vấn đề là trà có phải là trà thuốc đâu nó chỉ là trà bình thường mua đem này nọ thôi ừ, trà đen trà trái cây các thứ ừ. ừ. ừ không hiểu luôn tức là bình thường mà không hiểu tại sao đấy, có cái logic là chị uống trà là khỏi rồi là, kiểu, anti kháng sinh luôn nhá, không bao giờ uống kháng sinh, trừ khi là ừ. phải, kiểu, bệnh sắp chết rồi người ta mới uống kháng sinh luôn đấy Ừm, đúng rồi đấy. <laughs> Cái đấy cũng là cũng là cái khác, nhưng mà chị thấy là về mặt đấy là về mặt, gọi là, sức khỏe tinh thần của chị là em thấy ổn, về về sức khỏe thể chất của chị sau khi mà sang Đức chị có thấy chị khỏe hơn không? Chị thì chị luôn tự hào là chị có cặp giò rất là chắc. <laughs> thực ra là hồi <laughs> bé chị đã đi bơi ấy tức là người chị rất ừ. là chắc có thể là chị không hồi kể cả hồi gầy hồi gầy hơn bây giờ 10 cân và bây giờ đã lên 10 cân rồi thì người chị vẫn rất là chắc chị thấy là chị đi bộ được nhiều hơn lâu hơn và kiểu như là đây là một cái bắt buộc phải làm ấy tại vì ở Đức không có kiểu như là sẽ nhảy lên xe máy để đi khắp mọi nơi thì nhiều khi mình phải đi bộ và khi mà đi uh, du lịch các thứ thì chị cũng hay đi bộ chị toàn đi bộ thôi có những hôm chị đi bộ 20 30 cây trong một ngày nó là chuyện rất bình thường ấy thì ừ, chị cảm thấy là từ hồi chị ở đây cái cái sức bền của chị nó được tốt hơn tất nhiên là chị vẫn không phải là không thể nào mà so được với ờ, các bạn Đức như kiểu từ bé lớn từ bé âm độ đã nằm ở giữa đường đó chị kiểu trẻ con ấy mình không như thế à, nhưng mà cái độ bền của mình đã lên rất là nhiều tại vì cái hồi chị về Việt Nam năm vừa rồi năm 2022 ấy Hè như thế nhá, chị không uống một ngày nào mà chị đi chơi hai tuần liền. Chị đi Hà Giang mà em biết Hà Giang đi từ Hà Nội thì, kiểu, 6-7 tiếng chị không hề không hề mệt gì và chị đi Hà Giang hai ngày sau khi chị về Việt Nam và chị không hề bị rất lag luôn. Tức là cái sức bền của mình đã hơn rất là nhiều. Ờ, và chị nghĩ là về mặt là gọi là, sức đề kháng của chị cũng rất là tốt. Chị chưa từng bị Covid nhá, hoặc chị đã từng bị nhưng chị không biết nhá. Chị chưa từng bị Covid, so far những lần chị test thì chị không hề bị và chị không hề cảm thấy ốm một tí nào trong vòng 3 năm covid vừa rồi ừ. um, đấy thì với cả là chị cũng thỉnh thoảng đi hiking chị cũng uh, thỉnh thoảng tập ở nhà nếu như mà có hứng thì đi bơi chung cũng không phải là một người gọi là very sportive đâu nhưng mà cũng ừ. có cơ các thứ này nọ chứ người không ừ. bị uh, ờ, lỏng lẻo <laughs> ừ. và ngủ rất là tốt Ừ, ngủ ngủ tốt. <laughs> Cố lên chị, em nghe bảo là ngoài 30 mình sẽ ngủ bớt tốt đi. <laughs> Nói chung là sâu qua chị vẫn ngủ tốt lắm. Ừm, cái, kiểu, nhiều khi cái cái cái thời tiết ở bên này nó cứ mát mát, lạnh lạnh ấy, kiểu, mình ngủ còn ừ, đấy, ngủ ngủ còn ngon hơn mà dễ ngủ hơn ấy, đó. Thì, ờ, ờ, có một cái câu hỏi mà gần cuối em hay hỏi các khách mời sau khi mà, gần kết thúc cuộc trò chuyện thì nếu như mà ngày mai đi chị phải đi đến một cái hành tinh song song mà chị không có biết ngày trở về khi đi thì chị được mang theo một người đi với chị thôi thì chị sẽ mang theo ai câu này giống như em biết cái The Circle của Netflix ấy khi mà em trả lời ra thì có thể là cái câu trả lời nó sẽ tấn công em ngay lập tức ấy <laughs> Có thể có người sẽ cảm thấy thoải mái với câu này, hoặc có người sẽ cảm thấy khó chịu là tại sao người nó lại không chọn mình ấy. Ừm. nghĩ là to be honest thì chị sẽ khá là phân vân giữa việc chọn bồ chị hay là bạn thân của chị ấy. Ừ. Tại vì chị nghĩ là trong hai người này thì rất là khó chọn. Thật ra là chị có hai người bạn thân thì bây giờ con số lên lên thành ba rồi, <laughs> nên chị <laughs> thật sự rất là khó chọn uhm, chị hy vọng cái là... yếu tố cái yếu tố nào là cái yếu tố mà chị quyết định sẽ chọn một người đi cùng chị là một người có thể lắng nghe và chia sẻ ừ. mọi vấn cuộc sống thì chị nghĩ là mỗi người sẽ có một cái chuyên môn riêng lắng nghe mình ở cái mảng nào ấy cho nên thật sự rất là khó để mà trả lời có thể không trả lời được không <laughs> <laughs> nếu như hai đứa bạn nghe được xong rồi lấy không chọn nó thì kiểu chắc là nó từ mặt mình luôn ấy. Thế, thế thay vì chọn một trong ba chị đi một mình chị có đi không? Ừ đi một mình chắc đi. Thả không chọn còn hơn. Hơn là phải <laughs> chọn. ờ, thà là không chọn là còn hơn là phải chọn đúng không? Em thấy là cái đấy cũng khá em khá là giống chị trong cái chuyện mà khi mà phải chọn quá nhiều thứ mà không chọn được <laughs> em bỏ hết em không ừ, chọn đúng. gì cả đúng rồi đấy ừ. chị không chọn đâu chị đi một mình Đi mình để để đến một nơi khác, đúng không? Coi như cho ba đứa ở nhà <laughs> tìm niềm vui Ôi, mới. đúng rồi, tìm niềm vui mới. <laughs> Ờ, ờ. thì, ờ, rất là cảm ơn chị hôm nay đã dành thời gian để mà nói chuyện với em và các bạn đang lắng nghe Yêu Kiều Podcast. Em thấy là cuộc nói chuyện của mình rất là vui và có rất là nhiều cái, góc nhìn mới về chuyện khác biệt văn hóa hay là về chuyện chăm sóc sức khỏe tinh thần ở Đức. Thì, để kết thúc cái tập hôm nay thì chị có cái lời nào muốn chia sẻ hay là muốn khuyên các bạn mà đang muốn đi du học hay là đang muốn tìm tình yêu ở Đức không? Ừ, cái này chắc nói thêm được 15 phút nữa cũng được ấy. <laughs> Thật ra là chị nghĩ khi mà đến độ tuổi như của mình tầm 30 á, mình nhìn mọi thứ nó rất là khác so với những năm kể cả 25 tuổi 26 tuổi. Quan trọng là mình thấy cái gì và ai phù hợp với cuộc sống của mình. Mình không Ừm. có trách nhiệm phải làm mọi người yêu quý mình, mình không có trách nhiệm làm mọi người hài lòng với những gì mình làm. Tức là mình sẽ không phải là một, gọi là, people pleaser ấy. Ừ. Mình sống là chính mình và mình tìm được những người, tìm được những môi trường mình được là chính mình, cái đấy là quan trọng nhất. Bởi vì chị đã từng ở trong những môi trường, ở trong những mối quan hệ chị không phải là chính mình ấy, thì nó rất là mệt mỏi. Và những thứ như thế đến một lúc tự khắc nó sẽ vỡ. Nó không cần là phải có trigger gì đâu, nó chỉ là theo thời gian nó sẽ vỡ thôi. Ờ, và quan trọng nhất quan trọng tiếp theo nữa là phải có sự giao tiếp. Bởi vì chị nghĩ vì sao mà chị vẫn chơi được với hai đứa bạn thân của chị đến bây giờ mặc dù là có những lúc chửi nhau như chó luôn, thật sự luôn, chửi nhau không ra một cái gì luôn ấy. Nhưng chính vì cái sự chửi nhau như thế mà hiểu được là cái người kia đang suy nghĩ gì, cái người kia đang cảm thấy thế nào và mình đang cảm thấy thế nào. Nếu như trong mối quan hệ, bất kỳ một quan hệ nào mà mình không thể giao tiếp, không thể communicate được với nhau ấy, thì mối quan hệ quan hệ đấy nó cũng sẽ vỡ. Bởi vì mình sẽ không biết người ta đang nghĩ gì, mình không biết là những gì mình làm có đem lại giá trị về mặt tinh thần cho người ta hay không. Và ngược lại, um, thêm nữa là không chạy theo trend nhá tại vì chị làm cái group của chị ấy, thì rất nhiều bạn muốn học data analyst data science nhưng mà các bạn ấy chỉ nghĩ là ờ cái này đang là trend thì tôi sẽ học ví dụ như cách đây khoảng uh, ờ, 10 năm khi chị học năm hai năm ba gì đó thì ai cũng đi học ACCA vì lúc đó là trend sau đó thì ai cũng học CFA vì đó là trend chị là người chưa bao giờ đi theo trend chị vẫn đang học một ngành mà mọi người không quan tâm <laughs> đó là ngành không quan tâm lắm đó là ngành operations logistics supply chain vẫn không hề hot không thể không hề hot như là những ngành BI hoặc là ngành data hoặc là ngành IT không hề cho nên là mình phải chọn những thứ phù hợp với mình chứ không mình không chạy theo trend hoặc là chọn người yêu cũng thế đừng có chạy theo trend là mình phải yêu một anh giàu mình phải yêu một anh, làm bác sĩ, phải là luật sư, hay là mình phải yêu một người mà bố mẹ có của này của kia, hoặc là, ờ, mình phải yêu một người mà có thể cho mình cái này, cho mình cái kia ấy, thì hoặc là tôi phải yêu Tây để giống những người khác. Tôi ở Tây tôi phải yêu Tây chẳng hạn, ví dụ cũng chạy theo cái trend như thế thì nó có phù hợp với mình hay không? Đấy là câu hỏi mà mình cần phải trả lời chứ không phải là, ừm, mình làm theo những người khác và cái tiếp theo nữa là mình không mình làm mọi thứ thứ nhất là vì mình chứ không phải là vì một ai đó sẽ nhìn mình khi mình làm cái việc này tức là khi em học em chọn học data science chẳng hạn thì cái việc đó là vì em thích chứ không phải là vì người ta sẽ nghĩ mình cool người ta sẽ nghĩ mình uh, biết nhiều thứ hoặc là uh, đi phỏng vấn có những người bảo là tôi thích đọc sách chẳng qua bởi vì mọi người sẽ nghĩ là ờ đọc sách thì sẽ rất là uh, academic hoặc là sẽ biết nhiều thứ nhưng mà điều này không không có giá trị nếu như mà thật sự mình không phải là một người như thế nên mình không cần phải quá quan trọng là người ta có nhìn mình người ta có gọi là idolize mình hay không cái điều không quan trọng mà người ta có tôn trọng mình hay không mà cái sự tôn trọng nó đến từ cái sự uh, chân thành và sự uh, thực tế cái gì mình nói ra nó phải có ý nghĩa chứ chị biết những nhiều rất nhiều người họ ờ, nói những thứ nó rất là cao xa đau to bố lớn nhưng mà thật ra nó không có giá trị gì nhiều đối với số đông chẳng hạn thì nó cũng cũng rất là tùy thôi đấy mình không chạy theo những thứ như thế những thứ nó phù phiếm chẳng hạn và chị nghĩ <laughs> hơi bị nhiều lời khuyên quá <laughs> là không sao không nên uh, tự so sánh mình với những người khác rồi để thứ nhất là mình ghen tị rồi cái tiếp theo là cảm thấy không tự tin ở bản thân mình bởi vì mỗi người có một cuộc sống ấy Ừm, chị biết là có rất nhiều bạn khi mà thấy người khác lương cao hơn mình thì thấy khó chịu tại vì sao? Đối với chị, thì nghĩ là nếu như những người lương cao hơn mình, thứ nhất là họ giỏi hơn mình, đấy là chuyện đương nhiên, thì không có cái gì phải question cái việc đấy cả. Cái thứ hai là công ty họ chính sách tốt hơn thì đương nhiên là họ có lương tốt hơn tại sao mình phải ghen tị nếu mà ghen tị thì hãy cố vào công ty của người ta đi chẳng hạn đấy hoặc là có những người khi mà nhìn thấy người ta giàu hơn mình thì bị peer pressure cảm thấy là ờ tại sao tôi không giỏi bằng người ta ờ, nhưng mà có những thứ người ta sẽ không giỏi bằng tôi cho nên là ai cũng hơn ai một cái gì đấy và cũng sẽ kém ai một cái gì đấy cho nên là mình không phải cảm thấy vì cái điều đó mà khiến cho mình tự áp lực rồi là cảm thấy stress cái đấy nó rất nguy hiểm bởi vì khi mà mình nhìn một ai đấy đối với chị khi nhìn một ai đấy mà người ta giỏi hơn mình ấy thì chị nhìn được cái việc là vì sao người ta giỏi hơn mình và mình có thể làm gì để có thể được những cái tố chất như người ta có những thứ sinh ra có thứ mình không thể có được thì có những cái gì mình có thể học được để mình uh, improve bản thân mình còn chị sẽ không như kiểu là trời ơi nó kiếm nhiều tiền hơn mình bực mình quá tại sao lại thế đúng không chị sẽ không phải là người như thế nên là chị nghĩ là khi mà mình học được từ đấy thì cái sức khỏe tinh thần của mình nó cũng tốt hơn rất là nhiều và hơi bị nhiều <laughs> thêm một cái nữa đó là uh, mình nhìn mọi thứ nó gọi là look at the bright side á tức là nó là chị học cách không ờ, không phàn nàn về cuộc sống của bản thân nữa ấy. Tại vì chị đã nhìn thấy những người họ không có gì để ăn chẳng hạn, họ không được họ như, kiểu, đi Hà Giang ấy, kiểu, trẻ con không được đi học xong rồi, kiểu, sẽ, ừ, không có tương lai ấy. Thì mình nhìn thấy thế thì mình thấy cuộc sống mình cuộc sống của mình quá là tốt ấy, thì mình chả có lý do gì để mà phàn nàn về cuộc sống của mình cả. Ờ, đối với chị, chị luôn nói là miễn là ngày mai chị không phải lo chị ăn cái gì ấy, thì chị luôn cảm thấy vui. Đấy, chắc chắc thế là hết rồi đấy. Ờ, em rất là cảm ơn cái chia sẻ của chị, tại vì em em nghe em cũng thấy giống như, kiểu, bài học xương máu ấy. có một cái nữa mà em cũng nghĩ là đặc biệt là khi các bạn lựa chọn đi du học mà là các nước châu Âu ấy, thì cái lý do phải là xuất phát từ bản thân và cái động lực phải từ bản thân, chứ nếu như mà chỉ đi bởi vì những cái này, những cái kia, hay là chỉ đi để bởi vì gia đình mình được tự hào hay là để theo trend ấy Ừ. Các bạn sẽ rất dễ đứt gánh giữa đường đấy, sẽ <laughs> Đúng nhanh lắm đấy. Nói cũng là từ Không mình mà ra. Ừm. Thì nó mới vì cái cuộc sống bên này nhiều khi nó em thấy nó dễ mà nó dễ mà nó cũng khó, nó cũng khó nhá. Không phải là ai cũng có thể vượt qua đâu. Và em nghĩ là mỗi một người sẽ có một cái một cái lựa chọn và một cái cuộc sống khác nhau ấy. Mình không thể nhìn vào người này làm được và mình nghĩ là mình phải hơn người ta và cái đấy nó giống như kiểu là mình chỉ chạy đang chạy đua ấy và cái đấy nó rất là rất là mệt mà đặc biệt là ở bên Đức này mà bọn Đức nó cũng chả có hay kiểu gato <laughs> lắm mà ừ, người ta người ta làm được nhiều tiền thì good for them <laughs> ừ, good for them đúng rồi đấy chị không quan tâm lắm đâu người ta làm được việc cao hơn mình thì ok I'm happy for them ấy chứ còn phải nhìn vào nhiều yếu tố bởi vì nhiều bạn cũng hay nói là ở ờ, ra trường kiếm được 70 ờ, nghìn chẳng hạn Chị bảo, ừ, những cái 70 nghìn break down ra là họ phải làm bao nhiêu giờ. Tất nhiên có những người họ biết làm bình thường thôi, họ vẫn được nhiều tiền. Nhưng ví dụ chị cũng biết có những bạn ừ, kiểu lương 70 nghìn, nhưng các bạn ấy kiểu làm ngày làm đêm, làm cuối tuần luôn thì nếu mà chia chia cái tiền đấy theo giờ ra thì cũng chưa chắc đã hơn được mình thì mình nên nhìn vào cái việc tức là mình nhìn vào nhiều yếu tố hơn cái việc là chỉ về cái mặt bề nổi vật chất là tiền ấy người ta có hết thật sự happy với cái cuộc sống như thế không họ có thời gian dành cho gia đình họ có thời gian dành cho bản thân không thì đấy là cái mọi người nên nhìn vào chứ chị thấy ví dụ các bạn hay nói là ở ờ, đi làm điều dưỡng xong rồi được 4 nghìn năm nghìn ấy thật sự là các bạn cũng rất là vất vả để kiếm được cái số tiền đấy chứ không phải là dễ thở để mà tự nhiên kiếm được số tiền đấy đâu cho nên là nhìn cái gì cũng nên nhìn nhiều yếu tố chứ không thể nhìn vào mỗi cái vật chất cái bề nổi được ừ, em nghĩ là có một cái thông điệp mà chị xuyên suốt từ đầu đến giờ là em thấy là mình mình phải biết là mình thích cái gì và mình phải biết là khi nào mình được là chính mình ấy thì lúc đấy thì nó mới gọi là mọi thứ nó mới bền được kể cả trong một mối quan hệ hay là kể cả trong cuộc sống du học nói chung vì uh, em cũng gặp rất là nhiều trường hợp mà đi nước ngoài bởi vì điều nọ vì điều kia bản thân mình thì không muốn cứ bị ép ấy rồi sang đến đây một hai năm xong là cũng bỏ hết bây giờ không cần một cái gì nữa và xác định là quay về mà cái lúc đấy ấy, thật ra ấy, quay về cũng không được tại vì là bị ép mà cái người mà ép mình đi người ta không muốn mình về nhưng mình ở bên này mình có sống được đâu ở bên này mình cũng rất là chật vật bởi rất là nhiều cái yếu tố khác thành ra là khi mà mình biết mình muốn gì và mình mình cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày thì là tốt nhất thay vì là cứ phải chạy theo những cái thứ mà nó rất là xa xỉ <laughs> tiền lương là một cái thứ không thể nào mà đong đo <laughs> cân đo đong đếm được ấy ừ, đúng rồi tại vì có nhiều yếu tố khác trong một công việc mà ví dụ cơ hội phát triển bản thân ừ, có phải làm office không hay là có phải đi nhiều không hay là có được mua cổ phần không cái đấy nó cũng nhiều nhưng mà mọi người thường không nhìn Đó, ờ, có nhiều yếu tố em nghĩ là bài học thì mình cũng đã đưa ra còn trải nghiệm thì là để để cho các bạn tự bước <laughs> các bạn tự ngã các bạn sẽ tự đứng lên đúng rồi đấy và cần Ừ. phải có, kiểu, đúng là một cái, ờ, gọi là gì? Một, ừ, cái đầu lạnh à, đúng không? Ờ. Để Cái đầu tự lạnh. thân lên được. Ừm. Rất là rất là thú vị và rất là hay. Rồi, và cảm ơn chị đã dành thời gian, mình cũng đã nói chuyện được một tiếng rồi. À, hy vọng là tất cả mọi người đã có được cái góc nhìn mới cho không chỉ cuộc sống trong chuyện tình cảm mà là cả cuộc sống du học nữa ở Đức và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe hẹn gặp mọi người ở tập podcast tiếp theo tạm biệt cảm ơn mọi người bye bye bye bye